sau một trận số phát này ok bây giờ đâu là quát rồi mắt săn hốc này nhiều người chơi nhỉ mới cập nhật mà nhiều người chơi quá ping lên cao vậy và cơn bão thông tin mới nhất này cái cơn bão mang cút nó bay qua Philippines nó làm thiệt hại rất là nhiều đặc biệt là về người này cơn bão này sẽ đổ bộ ở Trung Quốc và sẽ tạt qua cái địa phận của Việt Nam ở miền núi phía Bắc nguy một robot cam ăn chơi đi do ảnh hưởng của bão ở vùng biển Bắc Biển. sao vậy 人为。 ngoài kia sao ấy Bây giờ lập này nó đánh ác nhờ À bố cầm lên trên hay sao ấy Cầm trên tổng kết gì chơi nhanh vậy nhở còn team nào không được chỗ bên này còn tim thôi có cái siren này Vâng anh Vâng Đô, đô phô một cái đô Lâu không chơi Lâu lâu lâu không chơi solo squad là hôm nay Thấy rực rỡ hẳn lên nhờ bo gần luôn chịu vậy thấy mình ở trong này nó tấn công luôn và sở chi nói chung là cái mơ ờ, có rất nhiều cái nó cũng không phải dễ không phải khó phải không các bạn rồi ờ, đôi lúc là mình phải cố gắng ra những video thật là hay các bạn đó hấp dẫn ờ, không phải dễ mà cũng không phải khó nha các bạn nhá đó đòi hỏi là các bạn cần phải có tinh thần thép à, ờ, vượt qua rất nhiều trở ngại đó chứ không phải là Ôi rồi ôi Khó vậy Trời ơi ok các bạn